Xin kính chào toàn thể quý đầu tư. Tuần qua như chúng ta biết là một tuần ờ, tăng giá nhẹ của cậu vàng. Cậu vàng có hai phiên giảm rất mạnh vào phiên ngày thứ ba, thứ tư trước khi đảo chiều mạnh vào ngày thứ năm và tăng giá nhẹ ngày thứ sáu. Có thể nói tuần qua một tuần giao động nó khá là bất ngờ vì cá nhân tôi thì dự đoán là cậu vàng test lên được vùng 6x đó, sau đó là xuống uh, ờ, 1.700 nhưng thực tế cậu vàng chỉ xuống đến vùng 1720 và gặp lực mua rất mạnh tại đây đảo chiều rất là mạnh mẽ hiện nay cậu vàng đang tiệm cận cái uh, ờ, trendline giảm giá gần nhất là tính từ cái đỉnh 1840 à, ờ, đi xuống à, đến cái 1834 xin lỗi quý vị đi xuống và đang tiệm cận ở cái vùng giá 65 66 này nhiều khả năng đầu tuần tới cậu vàng sẽ vượt qua thôi nhưng cá nhân tôi vẫn đánh giá cậu vàng vẫn đang trong downtrend và sẽ tiếp tục là phục hồi kỹ thuật trước khi xuống tiếp cầu thủ hàng vẫn tiếp tục sóng thôi không có gì thay đổi cả à, tuần qua thì đô la index tăng khá là mạnh đô la index đã bứt phá qua khỏi vùng giá là 935 936 rồi lên cao nhất được uh, 945 9448 trước khi điều chỉnh đóng cửa 9407 xu hướng của đô la tuần tới nhiều khả năng tiếp tục tăng giá tuy nhiên đô la hoàn toàn có thể điều chỉnh uh, kỹ thuật để test trở lại cái vùng uh, 936 937 này trước khi tăng trở lại vùng 947 95 do vậy uh, ờ, xu hướng chung đầu tuần thì đô la có thể giảm giá nhưng cuối tuần sẽ tăng điều này cũng có nghĩa là vàng có thể tăng đầu tuần nhưng có thể đảo chiều giảm cuối tuần các cặp tiền tệ khác cũng vậy thôi sẽ có phục hồi đầu tuần nhưng sẽ tiếp tục xuống giảm giá của tuần trước à, đối với thông tin à, tuần tới thì như thường lệ chúng ta biết là thông tin quan trọng trong tháng bảng lương phi nông nghiệp đúng không ạ à, tuần tới thì có một thông tin rất quan trọng đối với OPEC nhá tức là ngày à, đầu tháng ngày mùng 4 ngay ngày thứ hai OPEC họp cả ngày có thể sẽ đưa ra những cái chính sách à, tăng sản lượng đối với giá dầu do vậy chúng ta chú ý giá dầu nhiều khả năng sẽ biến động mạnh trong tuần tới đặc biệt là khi có thông tin của OPEC Ờ, công bố ngày thứ hai thì Mỹ không có thông tin gì quan trọng cả ngày thứ ba thì Mỹ cũng uh, Mỹ có thông tin vào lúc 9 giờ đấy uh, ờ, PMI IFN uh, thông tin này thì cũng khá là quan trọng nhưng mà dự kiến lại không thay đổi nhiều so với kỳ trước kỳ trước 617 kỳ này dự kiến là 599 gần như không thay đổi nên nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến ngày uh, thứ tư như thường lệ chúng ta có bảng lương phi nông nghiệp thôi bảng lương phi nông nghiệp thì kỳ này dự kiến nó không thay đổi nhiều so với kỳ trước kỳ trước 374.000 việc làm kỳ này dự kiến tạo ra 455.000 việc làm dự trữ dầu thô ngày thứ năm thì chúng ta có số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp thôi tâm điểm chúng ta vẫn là vào ngày thứ sáu nhé đó là bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp Bảng lương phiên nông nghiệp kỳ này dự kiến số việc làm được tạo mới sẽ nửa triệu việc làm, 490.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến là giảm xuống 5,1. thu nhập theo giờ thì dự kiến tăng. À, tăng 0,4. À, ờ, với những thông tin tuần tới như vậy thì nhiều khả năng à, trong tuần cầu vàng sẽ biến động, cầu vàng và các cặp tiền tệ sẽ biến động ở thế rằng co đi ngang biên độ rộng là chính và sẽ chờ đợi thông tin cuối tuần để bứt phá xu hướng, xác định xu hướng cho những tuần tiếp theo. Đó là xét dưới góc độ phân tích cơ bản. Còn xét dưới góc độ phân tích kỹ thuật thì ờ, cầu vàng hiện nay đang đóng cửa 68. Cá nhân tôi đánh giá nhiều khả năng nó sẽ vượt cái cái cái kháng cự chen ở 64 65 này. Đó. và cầu vàng nhiều khả năng sẽ hướng trở lại vùng giá 8x. Đấy, hướng trở lại vùng giá 8x nhá test trở lại MA50 trước khi quay đầu đảo chiều đi xuống Đó. trên chart H4 thì chúng ta cũng sẽ thấy cầu vàng sẽ gặp kháng cự mạnh MA200 quanh vùng 85 như vậy tuần tới xu hướng chung của chúng ta vẫn là canh canh vùng đỉnh cũ tuần trước nữa tức là vùng 85 90 đấy đây là khu vực chúng ta canh bán nhá à, mua thì tôi cũng chưa tìm thấy điểm mua đâu Đấy, cá nhân tôi thì không ưu tiên ờ, xuống mua tuần tới tôi chúng ta canh quanh khu vực 85 90 chúng ta bán chúng ta dừng lỗ qua 95 nhé à, còn chốt lời thì chúng ta có thể hướng trở lại vùng giá 60 50 xa hơn là 20 đó là xu hướng tuần của cậu vàng còn ngược lại thì nếu cậu vàng điều chỉnh xuống thì các bạn có thể canh cái khu vực 45 48 này chúng ta có thể mua đó. chúng ta dừng lỗ 37 còn chốt lời thì hướng đến vùng giá 65 85 đó là đối với cọc vàng đối với ờ, chứng khoán Mỹ đây chúng ta đi các cặp tiền tệ trước đúng các cặp tiền tệ nhé Uzi tuần tới tuần trước thì cũng có hai ba phiên tăng mạnh hai phiên giảm tuy nhiên không về được vùng chúng ta kỳ vọng mua là vùng 10.4 Tuần này chúng ta cũng tiếp tục canh hiện nay Uzi đang 11 Nếu Uzi điều chỉnh xuống vùng 10.4 chúng ta mua nhé Chúng ta có thể dừng lỗ 50 pip là 109.9 Còn chốt lời chúng ta hướng đến 112 Đối với à, GU GU thì nhiều khả năng sẽ tiếp tục chen xuống giá thôi Do vậy chúng ta canh GU điều chỉnh lên chúng ta bán nhé Xuống chính của GU chúng ta sẽ canh bán quanh vùng 1.360 620 630 nhé đây tùy theo điểm chạm trong tuần để bán 620 hay 630 hiện nay giá đang là 1.3545 à, như vậy là giá sẽ hồi lên tầm 780 à, pip thì chúng ta bán chúng ta dừng lỗ 60 pip nhá còn chốt lời thì 200 pip à, hướng đến vùng giá 1.3430 200 à, pip EU ừ, chúng ta cũng canh bán nhé test lại chen chúng ta bán thôi cái khu vực chen của nó nằm đâu đó quanh 1.1670 hiện đây đang là 1.1593 như vậy hồi lên tầm 75 pip thì chúng ta bán nhé dừng lô 50 pip và chốt lời 150 pip cho tôi u cà tuần trước chúng ta mua lên cũng chốt lời chúng ta mua quanh 1.2600 giá lên đến 1.2770 thưa tầm 170 pip sau đó là quay xuống đóng cửa gần cái giá chúng ta mua nói chung là uk tuần tới thì tôi nghĩ là không có xu hướng nên không tham gia AU tiếp tục phục hồi nhưng nhìn xu hướng AU thì xu hướng động không rõ chúng ta sẽ không tham gia cặp này đối với GG GG tuần qua chúng ta bán ở khu vực quanh 152.6 rất là phù hợp à, giá xuống đến 149 chốt lời rồi à, tuần tới chúng ta tiếp tục canh khu vực này thôi 152.6 chúng ta lại bán dừng lỗ 60 pip và chốt lời 200 pip cho tôi đối với chứng khoán Mỹ nhé thì như chúng ta biết chứng khoán Mỹ đã phá vỡ chen tăng giá rồi đang đao chen rồi à, nhiều khả năng tuần tới chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục giảm giá tuy nhiên hoàn toàn có thể phục hồi kỹ thuật lên điểm bán cá nhân tôi thì đánh giá nếu Dow Jones phục hồi trở lại vùng giá 35 ngàn đấy 349 35 chúng ta có thể bán nhé các bạn có thể dừng lỗ khi giá vượt qua 353 tức là chúng ta dừng lỗ tầm 1% còn nếu mà dừng lỗ chuẩn nữa bạn nào dừng lỗ sai các bạn có thể dừng lỗ trên đỉnh cũ tức là dừng lỗ 2% 357 còn chốt lời đương nhiên rồi chúng ta sẽ hướng đến cái đáy 333 và xa hơn là đáy 31 thôi Nói chung là bán 349 mà chốt lời 333 thì cũng là được 1.600 ờ, giá rồi Dừng lỗ 3-400 giá thì quá bèo dừng lỗ 700 giá vẫn là thấp tỷ lệ vẫn là hơn 13 cơ mà không vấn đề gì cả xuống chính là kênh bán nhé Đấy chúng ta nhìn Dow Jones sẽ có hai cái chen cả này chúng ta bán ở chen thứ nhất và dừng lỗ qua khi phá qua chen thứ hai đó là ưu tiên hướng bán của chúng ta thôi trên chart uh, tuần của Dow Jones thì nó có ha lý do tôi nhận định nó có thể phục hồi kỹ thuật lên 35 ngàn bởi vì chúng ta nhìn thấy hai tuần liên tiếp rút chân này đấy nó th cho thấy lực mua bắt đáy khá mạnh tuy nhiên với đóng cửa tháng 9 là một cây nến giảm rất mạnh bao trùm hết bốn cây nến tăng trước đó thì rõ ràng nó đang cho thấy là cái xu hướng giảm giá đang áp đảo và tháng này nhiều khả năng sẽ tiếp tục là một tháng giảm giá thôi không có gì thay đổi cả do vậy Dow Jones phục hồi kỹ thuật lên để điểm bán cho chúng ta bán thôi các bạn hoàn toàn có thể bán ngắn hạn dài hạn ôm được hết không sao cả à, đối với các chỉ số chứng khoán Mỹ khác ví dụ như chỉ số ờ, Nasdaq thì cũng đã lần đi đầu tiên gãy chen rồi các bạn nhé Nasdaq lần đầu tiên gãy chen rồi à, chen tăng từ tháng 3 năm 2020 đến giờ lần đầu tiên gãy chen nhé và Nasdaq tuần tới nếu phục hồi kỹ thuật lên thì Nasdaq có thể test lại chen thôi khu vực 15.000 15.050 đây sẽ là khu vực bán nếu test lại chen này Đấy. chúng ta dừng lỗ khi phá qua cái cho này chúng ta tùy theo điểm chạm rồi nhé nói chung là 15 050 quanh đó cộng trừ chúng ta dừng lỗ khi phá qua là 200 giá 15 250 còn chốt lời chúng ta cứ mở ra đây không bị gì đâu mới bắt đầu đầu cho thôi 4 tuần xuống liên tiếp rồi SP500 cũng vậy thôi tuần tới nhiều khả năng sẽ có phục hồi kỹ thuật nhưng xu hướng tháng thì xấu rồi các bạn nhìn thấy chart tháng đã xuất hiện cặp nến đảo chiều nến ờ, bao phủ rồi Đấy. nên bây giờ chỉ là phục hồi kỹ thuật thôi test lại chen chúng ta bán thôi không vấn đề gì cả khu vực test chen của SP500 nhiều khả năng nó cũng sẽ hướng đến cái vùng giá 4.480 này tức là phục hồi khoảng 120 giá chúng ta bán rồi dừng lỗ qua đỉnh cũ nhá 4550 nhá Dừng lỗ 80 giá Còn chốt lời chúng ta chốt lời uh, ờ, 200 giá Còn xa hơn chúng ta có thể để mở luôn không cần chốt Đo chứng khoán Mỹ ưu tiên tuần tới chỉ có trên bán xuống thôi nhá Đối với dầu thì cá nhân tôi thì vẫn đánh giá là cuộc họp OPEC nhiều khả năng sẽ tăng sản lượng thêm 400 thùng một ngày. Đấy, và cái giá dầu thì đang có dấu hiệu tạo mô hình hai đỉnh do vậy rõ ràng cái khu vực uh, ờ, 77 này 76577 này vẫn là khu vực chúng ta ưu tiên bán thôi nhá 76577 à, ờ, chúng ta dừng lỗ 79 còn chốt lời thì chúng ta có thể hướng trở lại ngắn thì là 70 xa thì là 62 Nói chung là dừng lỗ hai giá mà chốt lời tầm 7 đến 15 giá thì cũng rất là tốt sai thôi trong đầu tư thì không có đúng hay sai trong đầu tư đúng thì bạn kiếm được tiền sai bạn mất tiền thế thôi chúng ta hoàn toàn có thể đúng có thể sai trong nhận định làm sao mỗi lần chúng ta đúng thì chúng ta ăn được nhiều và sai chúng ta thiệt hại ít đó là đầu tư đối với ờ, tiền điện tử thì ờ, tuần qua BTC đã break out cái chen chen giảm rồi Đấy. chúng ta bán thì cũng đã dừng lỗ rồi có lẽ bây giờ chúng ta nên ngồi chờ thôi với cái cây nến à, tuần đang ở cái xu hướng tăng giá mạnh như này thì tôi chưa nhìn thấy xu hướng có lẽ chúng ta lại ít nhất là chờ khi nó test lại cái đỉnh cũ 53 nhá nếu à, BTC test lại 53 thì chúng ta có thể bán ở đây dừng lỗ 1.500 giá và chốt lời 5.000 giá chốt lời 48 dừng lỗ 545 đó là một kèo có thể tham chiến được còn không thì thôi tạm thời chúng ta đứng ngoài đã chưa có xu hướng gì cả Đối với chủ số VN-Index Việt Nam thì, thì tuần tới là một tuần cực kỳ quan trọng nhé. Nó đang có hai mốc. Mốc thứ nhất là 1352, ờ, rất nhiều tuần đóng cửa không qua. Mốc thứ hai đang là cái kênh giá. À, giá đang tiến rất sát kênh giá, nếu giá bây giờ break out kênh giá này thì nó sẽ xuống rất là mạnh. Đấy. Điều kiện để break out kênh giá này là đóng cửa VN-Index đóng cửa ngày cần dưới 1325 đóng cửa ngày tốt nhất là dưới 1320 là tốt nhất còn nếu không chỉ cần 1325 là đạt điều kiện thôi do vậy tuần tới chúng ta sẽ canh hai mốc nhé à, ờ, với ờ, nến ngày đóng cửa trên 1352 thì sẽ hướng đến 1380 đóng cửa dưới 1325 thì thôi coi như toang Đấy. thì chắc chắn là ngắn hạn hướng đến 1280 ờ, xa hơn là 1230 xa nữa thì nó đi về rất xa cá nhân tôi thì thiên về khả năng là là đi xuống nhưng tất nhiên là chúng ta phải chờ thị trường xác nhận thôi đây là ừ, phán đoán đi xuống là phán đoán trước thị trường và nó chưa xảy ra thế thôi cá nhân tôi vẫn kỳ vọng nó sẽ test lại vùng 1352 một lần nữa nếu nó không qua thì nó sẽ quay đầu đi xuống thì chúng ta chờ xem nhé tuần mới đầu tháng thứ nhất là báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 của các ờ, doanh nghiệp thứ hai là chúng ta biết là cuối tháng 9 thì các doanh nghiệp siết margin xem đầu tháng 10 mở lại margin xem lực cầu vào thị trường không nếu lực cầu vào mạnh nó có thể vượt qua vùng 1352 nếu không có lực cầu mà lực bán mạnh thì nó hoàn toàn thùng dung 1325 và thùng 1325 thì toang thôi đó là toàn bộ phân tích nhận định thị trường tài chính tuần à, từ mùng 4 à, cho đến mùng 9 tháng 10 à, chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công